Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, Một năm đã trôi qua và hôm nay thì bên em mới bắt đầu khai xuân các bác nhé à, Nghỉ một thời gian khá là lâu gần à, hơn 10 ngày thì à, một năm vừa qua thì bên em đã phân phối ra thị trường rất là nhiều sản phẩm âm thanh chất lượng chính hãng đến từ các thương hiệu như là TD Autic, DB Autic, CF à, được rất nhiều các bác à, ủng hộ thì một năm à, năm ngoái À, năm 2021 thì bên nhà em cung cấp ra khoảng thị trường khoảng gần 200 bộ âm thanh các bác nhé. À, sang năm mới thì à, hôm nay thì bên em mới có hàng cập nhật về thì em mới làm được video các bác nhé. Trong Tết thì bên em đã bán sạch hết sạch tất cả các mẫu sản phẩm. Và hôm nay thì à, bên em lại tiếp tục cập nhật về đầy đủ tất cả các mã để phục vụ các bác nhé. À, ở tại thành phố Thái Bình gần như các bác theo dõi kênh của nhà thông minh 17 thì à, ở bên em đa số là phục vụ tại thành phố Thái Bình là chủ yếu để mang đến những sản phẩm âm thanh chất lượng chính hãng ngay tại thành phố Thái Bình cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp. Đó. Thì uh, năm mới thì bên em sẽ quay một video clip uh, thông báo hàng về và báo giá tất cả các sản phẩm chính hãng tại thành phố Thái Bình cho bác xem nghe xem uh, biết về giá để các bác có thể là mua được những sản phẩm chính hãng các bác nhé. Đó. Nhà thông minh 17, đại lý ủy quyền uh, chính thức thương hiệu DTD Acoustic tại Thái Bình các bác nhé. Đây, đại lý ủy quyền uh, chính thức thương hiệu DB Acoustic tại thành phố Thái Bình các bác nhé. Nhà thông minh 17, uh, ờ, tổ 6 phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Đến với uh, cái sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay thì uh, đó chính là sản phẩm uh, TD uh, Ultra 12 Ultra uh, mẫu mới các bác nhé. Design in Italia các bác nhé, Italia. Đấy. Sản phẩm chính hãng có mã quét và có website của TD Acoustic các bác nhé đó sản phẩm của TD Acoustic à, ờ, mẫu Ultra mới này thì ờ, có giá là 13 triệu các bác nhé thì nó đắt hơn đợt trước nhưng mà nó được nâng cấp à, phân tầng chống cháy chép các bác nhé chống hú rít chống cháy chép à, rất là cao cấp ở trong cái mẫu sản phẩm à, Ultra này cho chất âm sáng trong hơn và tiếng bát đánh lực mạnh hơn các bác nhé thì mẫu này đang có giá là 13 triệu đó ngay tại thành phố Thái Bình các bác nào quan tâm thì có thể qua xem trực tiếp và tiếp đến là một mẫu loa TD Acoustic à, của thương hiệu TD Acoustic tiếp theo các bác nhé. Một mẫu loa chuyên cho phòng hát và chơi nghe nhạc chuyên nghiệp. Hát karaoke chuyên nghiệp nhé. Cái mẫu này thì vừa nghe nhạc được vừa hát karaoke được. Mẫu này hiện tại thì bên em đang có giá là 12 triệu đồng các bác nhé. Mẫu AZ12 của thương hiệu TD Acoustic. Đó, tiếp theo ở đây thì chúng ta lại đến với một mẫu sản phẩm ST Audio của thương hiệu ST Audio, tức là thương hiệu Celltop các bác nhé có viết tắt là ST audio audio uh, ở đây là sound sound ở đây là âm thanh âm nhạc và top ở đây là uh, đứng đầu đấy các bác thì uh, âm nhạc cell top thì các bác thể hiểu là âm nhạc uh, đứng đầu một uh, mẫu loa uh, đứng top của thương các thương hiệu thì um, cái mẫu sản phẩm này được công ty AVV Việt Nam nhập khẩu về cái công ty AVV Việt Nam đấy là cái công ty mà nhập khẩu cái thiết bị uh, CAF này các bác này đó đây các bác để thấy ờ, logo của nó khá giống là CAF đó thì nó được nhập khẩu bởi công ty AV Việt Nam thì cái mẫu loa cell top này cũng vậy các bác nhé mẫu loa cell top này thì cũng được nhập khẩu bởi công ty AV Việt Nam đó là một công ty được ủy quyền uh, nhập khẩu các sản phẩm chính hãng đó các bác uh, nên nhớ là nhà sản phẩm nhập khẩu chính hãng khác với nhà sản phẩm buôn lậu các bác nhé hàng giả hàng nhái trôi nổi trên trường hàng tiểu ngạch các bác nhé đây là những sản phẩm nhập khẩu chính hãng đó thì chất lượng nó sẽ rất là ok dày dặn lưới thì cứng cáp mẫu này thì uh, em đã lắp trong năm khá là nhiều rồi có rất là nhiều công trình lắp mẫu này rồi thì chất âm hay và tiếp theo thì uh, ờ, DBL tích họ ra một mẫu mới đó chính là mẫu EV12 với thiết kế đẹp hơn đẳng cấp hơn chất âm hay hơn và thiết kế thì các bác nhìn rồi có thể yêu luôn được à, bằng giá với lại mẫu cell top này thì hai mẫu này đang có giá là 12 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé đó và một sản phẩm mới nữa đến từ thương hiệu TD Acoustic Cực kỳ đẹp luôn các bác này Đó Sản phẩm chính hãng Mẫu này cũng có giá là 13 triệu các bác nhé TD Acoustic chỉ à, phân khúc rẻ hơn thì bên nhà em này vẫn chưa về có bác nhé Hiện tại thì đang có hai phân khúc là 13 triệu Chính hãng tại thành phố Thái Bình Giá trên thì đã bao vận chuyển, lắp đặt và cho tặng dây rác được các bác nhé Đó Và tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ đã có đầy đủ tất cả các mẫu trầm Của thương hiệu ờ, TD Acoustic uh, Bát 30 chầm điện bát 30, chầm điện bát 40, chầm điện bát 30 của DB, chầm hơi bát 40. À, mẫu này nó có cả chầm điện nữa các bác nhé. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm à, chính hãng à, xúc điện hoặc xúc hơi thì à, alo em. Thì cái mẫu này bây giờ hiện tại à, nó là mẫu mới rồi các bác nhé. Mẫu cũ thì bên nhà em đã bán hết rồi. Từ năm ngoái rồi. Và bây giờ thì em sẽ báo giá sơ qua các cái dòng súp hiện tại đang có mặt tại nhà em đây các bác nhé. Cái mẫu súp điện 30 thì ở đây chúng ta đang có hai mẫu xúc điện 30 của TD 5 triệu 2 xúc điện 30 của DB 5 triệu 2 xúc điện 40 của TD đây các bác này mẫu to này có giá là 6 triệu rưỡi các bác nhé và mẫu xúc hơi của DB cũng có giá là 6 triệu rưỡi đó thì các bác chỉ cần nhớ là uh, xúc điện 30 5 triệu 2 súp 40 6 triệu rưỡi đây cũng là 6 triệu rưỡi nhưng đây là súp hơi các bác nhé còn uh, Xúc điện của mẫu ờ, DB này thì là 9 triệu 750 nghìn các bác nhé Nếu các bác lấy xúc điện Đó thì, ờ, Ở đây chúng ta đang có bốn mẫu xúc Và em đã quay sơ qua đây Và bên em hôm nay thì về rất là nhiều hàng các bác nhé Những mẫu này là bây giờ bên em trong kho đang có rất sẵn hàng Có một vài chục chiếc luôn Để cho các bác uh, uh, mua Và trải nghiệm TD Autic có mã là M12 Pro các bác nhé Đó thì à, cái mẫu M12 Pro này bên em đang phân phối với giá trị giá trị là 3 triệu đồng các bác nhé 3 triệu đồng một bộ mic M12 Pro Đây là tay mic của nó Em sẽ quay lấy ra và quay cho các bác xem Đó, Đây là một tay mic à, đến từ sản phẩm chính hãng rất là nét và đẹp đúng không các bác Ok luôn đúng không Đó Và tiếp theo đó là một mẫu mic M18 Pro thì bên em đang phân phối với giá trị là 3 triệu 200 nghìn đồng à, quản lý nguồn thì bên em đang bán với giá là 1 triệu 900 nghìn đồng đối với mẫu không khiển và 2 triệu đối với mẫu có khiển các bác nhé đó sản phẩm quản lý nguồn à, đến từ thương hiệu TD Acoustic PS602 và tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có là một mẫu sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu à, TD Acoustic có giá trị là 3 triệu 500 nghìn đồng MK 28 VIP các bác nhé đó một mẫu sản phẩm uh, cao cấp nhất của TD Autic mới về MK28 VIP thì cái mẫu này đang có 3 triệu 500 3, giá trị là 3 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé uh, tiếp theo ở dưới này thì chúng ta đến với một con vang số Z sao VF8 thì uh, trước uh, bên của em thì em đang có cái mẫu là TD Acoustic uh, X20 nhưng mà hết hàng thì em đang lấy tạm của một người bạn uh, có mã là Zcell VF8 thì mẫu này đang bên em đang có là giá trị là 4 triệu 700 nghìn đồng các bác nhé đó. một con va thì nó cũng như nhau thôi là khác trên thương hiệu thôi à, TD Acoustic 4 kênh để 4 kênh thì à, có giá trị là 9 triệu 500 nghìn đồng mã là MA 4100 thì con này là công suất 1000W một kênh các bác nhé 4 kênh tức là nó ký hiệu là 4100 à, 41.000 tức là Ờ, bốn kênh và mỗi kênh 1000W đó của TD Acoustic thì mẫu này sản phẩm này bên em cũng mới về được mấy cục uh, đẩy à, DK 2.8 thì con đẩy này thường thường các bác đi mua đẩy 400W với đẩy 500W thì thường thường thì 2.8 đây tức là hai kênh 800W thì các bác nên mua con đẩy khỏe một chút thì đánh cho loa nó sẽ ok hơn căng hơn các bác nhé và uh, tiếp theo thì là lại đến với con vang này thì tí em sẽ hướng dẫn làm một video hướng dẫn riêng cho các bác rò sóng này khóa màn hình này rất nhiều bác là bị mất tay sóng này mua của em nhưng mà về trẻ con nó bấm lại bị mất tay sóng thì lát em sẽ hướng dẫn cho các bác là bác rò sóng như nào khi bị mất tay mic và uh, khóa màn hình lại để cho trẻ con nó khỏi nghịch các bác nhé thì uh, lát em sẽ làm một cái video hướng dẫn riêng để cho các bác tránh cái trường hợp là bị uh, mất sóng với lại khóa màn hình và tiếp theo thì ở đây chúng ta lại đến với một số sản phẩm em mới về đó chính là bộ bộ đẩy liền vang đến mic có mã hiệu là Zsell VZ750 tức là 750W một kênh các bác nhé Mẫu này mạnh hơn mẫu trước là mẫu trước thì như là 450W nhưng mẫu này là 750W thì cho công suất lớn hơn mạnh hơn và đánh được cặp loa này nó căng hơn thì mẫu này đang trong quá trình thử nghiệm các bác nhé em đang thử nghiệm xem là nó ok không bởi vì em cũng đang thấy cái màn hình cảm ứng này thì em cũng chưa ưng lắm bởi vì là màn hình cảm ứng thì nhạy rồi nhưng mà em sợ là ờ, khi mà nó hỏng hóc thì hiện tại là cái linh kiện thay thế nó ở Việt Nam mình nó chưa chưa là đại trà lắm đúng không ạ thì uh, em cũng đang trong quá trình test và uh, có thể sắp tới sẽ đưa ra thị trường sớm cho các bác nếu mà nó cái lượng hàng nó về nhiều thì có thể là mình sẽ nghiên cứu để mình sẽ đưa ra cái sản phẩm này ra thị trường cho các bác chơi các bác nhé còn bây giờ chúng ta vẫn cứ chơi đẩy liền vang đến mic à, đẩy va, đẩy rồi vang rồi vào mic rồi thì nó sẽ ok hơn là cái dòng à, liền này đó CF 18 triệu 500 đẩy uh, ờ, 2.8 P của CF uh, có giá trị là 6 triệu 500 nghìn đồng EV12 đây có một số mẫu đôi em bên này em để em chưa bóc đào thì đã tàn phai rồi vừa xong thì bên em đã sơ qua báo giá tất cả sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu TD Autic, DB Autic và CF. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm chính hãng đến từ tất cả thương hiệu như là TD Autic, DB Autic, CF thì có thể là À, liên hệ em có một số sản phẩm em chưa nhập về với sản phẩm thì các bác còn thắc mắc thì các bác liên hệ để bên em có thể là tư vấn bảo hành bảo trì cho các bác một cách uh, tốt nhất và chú đáo nhất các bác nhé hiện tại tất cả mẫu sản phẩm này thì bên em đang có sẵn hàng đang có sẵn rất là nhiều thì anh em nào uh, muốn mua thì có thể qua trực tiếp uh, địa chỉ là tổ 6 phường Hoàng Diệu đường vào đền qua Lớn các bác nhé đó thì uh, các bác có thể là alo trực tiếp qua số điện thoại thì để em hướng dẫn các bác uh, mua hàng còn các bác ở xa thì có thể là liên hệ vào số điện thoại thì bên em sẽ ship đến tận nhà các bác trong toàn quốc các bác nhé tất cả các sản phẩm đó còn các bác nào trong thành phố Thái Bình các bác qua nghe xem trải nghiệm trực tiếp thì bên em sẽ có chương trình là hỗ trợ tiền xăng xe cho các bác đi lại các bác nhé ví dụ để các bác ờ, có thể là qua nghe xem trải nghiệm ờ, ví dụ như là các bác mua một ờ, bộ mic này đi thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác một chút tiền xăng xe đi lại đó còn các bác nào mà không có thời gian đi lại thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển và ship đến tận nhà cho các bác tất cả các mẫu sản phẩm còn bác nào mua cao cả combo thì bên em sẽ có trực tiếp người đi setup vàng số tận nhà cho các bác cho tặng dây rác nữa các bác nhé đó là chương trình uh, khuyến mãi đầu xuân dành cho tất cả các bác tại thành phố Tây Bình và bên em thì cam kết là 100% chỉ có bán sản phẩm chính hãng không bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng để cho các bác yên tâm không trà trộn những cái sản phẩm chất lượng kém hàng giả hàng nhái vào trong cái uh, cái không gian âm thanh của nhà em tất cả Ờ, cam kết 100% là sản phẩm chính hãng không giả dạ nhái bất cứ một cái thương hiệu nào trên thị trường nó TDL tích DPL tích đều có đầy đủ tem logo mã xác thực các bác nhé và chế độ bảo hành lâu dài đến từ các thương hiệu ờ, đang bán chạy nhất trên thị trường ờ, karaoke Việt Nam đó xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo